À đại cao thủ anh em ơi Đại cao thủ 100 điểm Chỉ là cái, cái điểm số thôi Giống như em cua thôi Chỉ là một cái điểm số à <laughs> Em bị đánh ngu quá mà bốn anh em vẫn gánh được Quá đỉnh cấp Không phải lo Không phải lo ờ. Ai cũng đánh hay hết Một game nữa lên luôn à Ờ nốt game mà lên hai luôn ừ, nốt game lên hai nhá cẩn thận nhá bạn bia cô ca thớt quizala đây mọi người ơi ok Vì câu à, vì câu à Đừng có cười Vì câu, vì câu Đừng có cười dùm Ban gì nữa Ban dạ. gì nữa anh em Morgala Morgala Morgala Oh, ờ, lòng chưa ta Morgala đâu Không hiểu là bên kia Bên kia đánh nào Năm mười Ban gì luôn Rồi sao Không phải lo à, Không phải lo ở kìa anh có những cái con bài rất là tù ở này phải không rất là tù. nó ban liên ly thì, thì, ví dụ là, thì anh em mình ví dụ là ví dụ cho em một bài ví dụ à hiếu đệ tứ Đấy, địt mạ mày Một combo là chết hai thằng Hiếu đệ từ có được không nhỉ anh? Được, được Một combo chết hai thằng Anh cảm ơn Hiệp nhé Hiệp ơi Trực, trực ờ, này là trực thứ ờ, ba ba ba ba À đâu? Game thứ tư Game là game tư Yên tâm ờ, kìa Hiếu đệ tứ để cho anh Mày cứ để cho anh đánh Game này mà thua tụi mày chặt tay anh đi đây có lên này lisa tiếp không? lisa này lisa này lisa tiếp đi. Úp con Samira tiếp nhá. Tên ngay rồi, tên hôm nay còn gì. Đấy, Đấy, vì sao mà nó chỉ cắm Nia mày phải hiểu. Con Nia quá ghê. Nhiều phóng lợn thì sao nhở? Phóng lợn gì? Sinh giáo à? Sinh giáo à? không không mày để để để tứ để ăn cứ để ăn lo đệ tứ kìa rồi đừng có nói nhiều quá, cứ để anh lo, ok chưa? Thiếu đây cứ lên Không, à, phải tin, phải tin Phải tin Game này 44 điểm nha Trường si là Coi, coi bị kéo nha Ôi, ghê, cha mà anh Hiếu ơi làm ơn làm ơn giúp em gì đấy Không có làm ơn Cứ để anh lo TC TC rồi <laughs> rất mệt Rất đau đầu <laughs> Xì xì xì Cứ để anh lo đừng có mà khó luôn đấy chứ không được khó thôi cứ để anh hiếu làm đi cứ để anh hiếu lo kìa tập trung dùm okay. người ta người ta hát người ta đánh mới phiêu được đánh mới hay được Ủa, đi Elite lên kìa, anh lên nè, anh lên nè. Lên lên. Nhiều ấy, em lên à. Đây đây, anh sau nè, ăn sau nè. Elite đây. Elite, Elite, Elite, Elite đó. Mấy cái chó này đánh toàn gan kiểu level 2 kìa. Toàn đứa. Đây đây đây, cứ đánh đi, anh anh anh anh anh anh vô nè. Quay quay quay. Ý ăn. Nó này tôi đâu đâu xuống đây cho Từ từ từ từ từ từ. Rồi rồi anh hiểu, anh hiểu, anh hiểu. Rồi rồi rồi. Vần A luôn, vần A luôn đấy Từ nha, từ từ nha Má mày Cứ để anh nhiều lo ăn kìa Khó Kéo lốc kéo lên, lốc kéo lên, lốc kéo đi Không có kịp smile đâu mày Sao lốc kéo luôn kìa đây Lốc kéo đánh Một hit Rồi, từ từ Nó mất hồi máu với Tirot rồi à, Mình vẫn chưa buộc, buộc với nhau ạ Lổ. này cẩn thận wow. dừng nó xuống này, dừng nó xuống này. Anh yếu cover em bắt anh yếu. Đây. Ê, ê, nó, nó, nó, elite, có elite, có elite, có ờ, elite, có elite. À, nan, nan, nan, xuống này, xuống này. Elite không lát em ơi, elite không lát em ơi. Chạy được tí không, chạy được tí không? Bên em ơi, bên em ơi. Bắn luôn em ơi. À, mày. Em sau, em sau, lên, lên, lên. Lên luôn, 3 giây, 3 giây, 3 giây, anh có, 3 giây anh có combo. chạy rồi biết chạy rồi anh sáu nè có đây ê ê ê ê mất đúp à. rồi mất đúp rồi mất đúp rồi mất đúp rồi đây nè đây nè việc ơi combo việc ơi dí đâu không dí đâu không lên lên lên một tay nữa này hai tay nữa nết mẹ mana rồi

Ra đây mid đi kia. Gì mà A cái gì á? A cái gì á em ơi. Mà anh combo kiểu đấy thì thì cũng đâu có đam trước nó đâu. Thằng thằng thằng, thằng Zô lên nha, Zô lên nha, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi nó nộ gà nộ gà. Nộ gà Nautilus sau gà tôi chết em rồi. Để mi, để mi đi. Em lấy bò, em lấy bò, em À, bốn bốn bốn tốt top anh em anh em ok ok ok anh ơi em để cả bot không để đi để bot này tốt này bạch trụ đấy chết mỗi con cua đâu chết cua lời đấy nó đang về kìa đang về kìa đang về kìa lại đi lại đi má mày đánh mày luôn rồi chứ thấy viết bằng bụi phấn rơi rơi có hạt bụi nào rơi trên mặt thầy thôi thôi thôi thôi làm ơn đấy má mày xí xí còn nghe còn hay hơn đấy <laughs> đây đây đây đây thằng dô này thằng dô này chơi luôn rồi được, được nha được nha được nha dô là ok ba giây ba giây từ từ từ từ từ từ anh có anh đi phải vua phải vua quay đồng quay đồng quay đồng bot lên này bot lên này bot lên nè bot lên nè đây em vào anh vào luôn có dịch Ê, lít này đi đi đi, qua đây qua đây Mày chết rồi con ạ Mày đánh thằng Đánh đi, đây đây đây đây đây đây đây đây đây đánh không anh mở lòng nè anh mở lòng nè em một số peo anh hiểu giết được anh hiểu giết được anh hiểu giết được em đấy để nó kéo em để nó kéo em đi À, mày chưa có combo với kiểu gì thì không nói Không, nhưng mà anh hiểu nhiều <laughs> lát nhưng mà vẫn dính quy của nó là hơi khó Thì đang né mà, đang né mà Đây này các bạn ơi, các bạn ơi Cua đâu rồi? Cô giữ nó thấy lại đi Cua, cua đang đẹp tốt Thấy đi Bồn bồn thôi, bồn bồn thôi, cua, cua Nhiều ơi, đẹp nhá Kéo em ấy rồi ra nhanh đây đây đây đây. Em có bơi nhanh rồi. Anh ra đây, anh ra đây, anh ra đây. À này nó đổi rồng rồi. À đổi mặt cái rồng luôn. 做乜嘢？我講咗俾你，我唔會做。我話我個演係我知道我永遠唔會，我知道我唔揾到人。你要你留低，要你留低。 我醉酒，起身我仲醉酒，我流亂間，我嘥曬。我覺得你唔 feel 到個 way，我 feel 每忽金。別別別別別別別別別！我mỗi phát cấp anh combo lại này anh combo lại này anh việc ơi việc ơi việc ơi anh ăn tin này anh ăn tin này Đánh ngay, đánh ngay, đánh ngay. Má mày nha. Má. Má mày nha. Đánh đi, đánh đi, vẫn đánh tiếp. Em bala, em bala từ từ từ. Đánh được, việc ơi, đánh được việc ơi. Từ từ từ. Rồi ok. Đó, mình đủ bala luôn đấy. Vừa đủ bala đủ quy đấy. Em mày. Nói để tứ thì anh em tự ái. Anh em không tin. Anh em chửi anh em mắng anh hiểu cứ chửi cứ mắng thôi chỉ có anh đi thôi ờ thế bao giờ công nhận Ờ, nào cũng cứu cái gì vãi em tưởng em thế em đi em em gì ra bảo đâu thì anh đâu nói em đâu ơ kìa đâu có nói em đâu yếu thì phải ra à. chứ phải ra đấy chứ kìa ơi ơi đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh 5 Ai đánh em gần đi, cứ đánh em gần đi, cứ đánh em gần đi, cứ đánh em gần đi. Khoan nha, khoan nha. Cứ đánh đi, cứ đánh đi, cứ đánh em gần đi, cứ bắn đi đi ơi, thoải mái lên. Đánh đồng hồ. Bắn không em anh, đánh không em này. Ai, ai, đây, đây, đây, đây, đây, đây, tiền mẹ mày giết tao à? Cho cái tuổi. Ông tổ con bát. Nhà mày à, cũng hoàng ông giặc mình trâu chưa? anh có canh ơi má mày anh xây tường cho gì chỉ cho lít chuột chơi, ăn đi ăn đi ăn à, làm gì đâu má mày giúp cho nó ăn để cho nó về cho lạ nó bảo mình cố tình phải không thôi tao hiểu rồi tao hiểu rồi ok ok ok nhanh nhanh nhanh nhanh bốn mươi giây kiểm soát trước đi rồi, nghe rồi, rồi. bắt đi, à, là bắt anh này, bắt anh này, cứu anh với, cứu anh với. Rồi, chưa đủ tim đâu nha, từ từ, từ từ thôi, từ từ thôi, chưa đủ tim đâu Từ từ thôi Đánh đi Sao lại cứ phải nói nhiều thế nhở Úp lòng, úp lòng, úp lòng, úp lòng Úp lòng, úp lòng Combo chi thuật mẹ à, mày chúa tể combat đây đây xử giả xử giả ăn flat này ăn flat này ăn flat bắt công zoe nè từ từ từ ở đâu đi đâu đi đâu đi đâu ở đâu đi ở đâu còn sứ giả mà ông nào đá đâu em đâu em về về em mày lui em mày sứ giả đi đam đi đam đi đâu đâu đâu sứ giả lên lên ơi ơi ơi ơi ơi nó dí ra luôn nha nó dí ra luôn đấy từ từ, từ chạy đi bỏ bỏ bỏ luôn đi bỏ vào luôn không phải về không phải về ra nào ăn hết bỏ bỏ vào luôn đi em ơi đánh luôn này đánh luôn đây đây đây đây thằng này thằng này thằng này ăn chay cho ăn chay cho ăn chay cho ôi cc go cc đây em multi này một tay này một tay này đây này đây đây đây đây đây đây đánh đi cứ đánh đi có đồng hồ đây thôi em tu ra đây thôi à, ai xóa đi xóa đi game over over cho mấy bạn over over over Dễ chưa mày chỉ cần mẹ người tham lam mà phải trả giá người đàn ông tham lam chính là anh một bàn tay năm ngón anh chẳng biết chọn đây đây đây đây đây đi để đi thịt mẹ mày vào hết đây vào hết đây con tí này nữa sao mua đen mua đen mua đen mua đen luôn hello hello hello em đi em đi em ơi nó về đấy nó về đấy luôn luôn về anh quay dưa ơi biết mình bằng được biết bằng được kim cương anh à? anh quay dưa hai triệu hai hai nào